5 việc mỗi sáng cho bạn mỗi ngày mới tràn đầy năng lượng điều mà không ai có thể làm được cho bạn ví dụ thứ nhất chọn hướng xuống giường bước này theo phương pháp phong thủy thì các bước sau thiên về khoa học như rửa mặt bằng nước lạnh vận động cơ thể bước thứ nhất bước chân xuống giường nên chọn hướng nếu bạn sinh mùa xuân dương mộc thiếu kim mặt nên hướng về hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc nếu bạn sinh mùa hè dư hỏa dư hỏa thiếu thủy mặt nên hướng về hướng Bắc hoặc hướng nhà tắm nếu bạn sinh mùa thu dư kim thiếu mộc mặt nên hướng về hướng Đông hoặc hướng Đông Nam nếu bạn sinh mùa đông dư thủy thiếu hỏa mặt nên hướng về hướng Nam hoặc hướng Đông bước thứ nhất này giúp bạn hấp thụ đúng loại năng lượng sinh thần bát tự của bạn khuyết nếu chưa quen có thể đặt một đôi dép đặt một cái ghế để mỗi sáng bước xuống theo thói quen mới Bước thứ hai, rửa mặt bằng nước lạnh. Hành động này giúp xe khít lỗ chân lông, rất tốt cho cơ mặt. Nếu bạn rửa mặt thường xuyên bằng nước lạnh, kết hợp vài động tác massage, nhẹ nhàng lên làn da khi rửa mặt, giúp hạn chế tuyến bã nhờn tiết dầu. Da mặt của bạn sẽ mịn màng hơn, săn chắc hơn và trông trẻ đẹp hơn. Bước thứ ba, vận động cơ thể. Bạn nên có vài động tác thể dục đơn giản cho chân, tay, cho toàn thân, giúp giãn gân cốt, nếu có sức khỏe có thể gặp bụng, hít đất, hít xà. Như lời bài hát, muốn trẻ đẹp thì hãy tập thể thao. Ngoài ra trong lúc tắm gội, bạn có thể massage toàn thân từ hai vai, cánh tay, cơ ngực, eo, đùi và lấy khăn tắm massage ở lưng giúp từng tế bào lưu thông khí huyết đây là những bước đơn giản giúp bảo dưỡng cơ thể cho thể chất của bạn để tiếp tục cài cuốc trả nợ đời Bước thứ tư của mỗi sáng, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, hít thở vài hơi thật sâu thật chậm. Chừng vài phút sau, hãy hít thở một hơi thật sâu bằng mũi và thở mạnh ra bằng miệng. Hành động này gọi là tống uế khí. Tống uế khí trong buồng phổi của bạn. Tiếp theo, hãy lấy hai bàn tay úp vào hai lỗ tai, dùng hai ngón trỏ gõ vào gáy của bạn gõ tầm 20 lần bạn sẽ nghe tiếng tung tung hành động này giúp đã thông kinh mạch ở gáy giảm ù tay tăng trí nhớ bạn có thể áp dụng bước thứ tư này với buổi cầu nguyện mời các bạn xem lại video cầu nguyện trong kênh của Khải Toàn bước thứ năm sau khi vệ sinh cá nhân quần áo tươm tất xong trước khi rời khỏi nhà hãy đứng trước bàn thờ vái lại bất luận là bàn thờ gia tiên bàn thờ chúa bàn thờ phật tâm của bạn khởi ý niệm khởi ý thiện mong người người được an lạc mong cho bản thân bạn có được tấm lòng như Phật sau đó gõ ba hồi chuông nếu bạn sinh mùa xuân hè thiếu kim hãy gõ vào tiếng trung đồng âm thanh của kim loại này trợ kim giúp bạn may mắn nếu bạn sinh mùa thu đông thiếu mộc hãy gõ vào cái mỏ mộc âm thanh gỗ này trợ mộc giúp bạn thêm may mắn Khải Toàn vừa chia sẻ 5 việc nhỏ mỗi sáng cho bạn thêm năng lượng cả ngày nếu bạn tinh tấn thực hiện mỗi ngày sau một thời gian ngắn bạn sẽ nhận thấy bản thân mình yêu đời hơn bạn sẽ trẻ đẹp hơn sẽ ứng với câu tâm sinh tướng trừ khi bạn không muốn mình trẻ đẹp